chào tất cả anh em đến với video ngày hôm nay tôi xin giới thiệu anh em hai cái sản phẩm hai cái bộ đồ chơi cao cấp độc quyền mới nhất của chúng tôi về trò chơi tài xỉu và trò chơi bầu cua đến sân chơi chơi là thắng đánh là có tiền tại sao mình có thắng được tại sao mình có tiền được thì đương nhiên nó phải có đồ chơi thiết bị tốt thì mình có thắng được thì hôm nay tôi xin giới thiệu anh em đây là cái máy TX30 dành cho anh em chơi trò chơi tài xỉu và đây là cái máy BC 20 dành cho anh em chơi trò chơi bầu cua thì đây là đều là cái máy phân âm giúp anh em phải chơi anh em đến sân chơi anh em chỉ mang duy nhất một cái máy này vào sân chơi mình làm khi mình đứng dậy mình sẽ là người chiến thắng rồi hiện đến sân chơi người ta nó xảy ra hai trường hợp cái trường hợp đầu tiên người ta sử dụng đồ bịp máy này cũng có thể bắt được Của trường hợp thứ hai người ta sử dụng đồ thường đồ năm năm máy cũng có thể bắt được phân tích được cho anh em biết được ra tải ra xỉu anh em nhé thì trước khi đi vào test cho anh em thì để chứng minh em thấy cái nắp cái đĩa này là hoàn toàn là những đồ chợ đồ bình thường thì đây tôi đã chuẩn bị sẵn một cái thanh nam châm một cái thanh nam châm thử luôn anh em xem này nắp hoàn toàn bình thường không phải nắp cam ra không phải nắp bịt đĩa hoàn toàn bình thường đấy sau khi tôi test cho anh em xong trẻ cái nắp ra đập cái đĩa ra trẻ cái nắp bầu cua ra đập cái đĩa bầu cua ra trẻ hột tài xỉu ra bóc cái hột bầu cua ra ok luôn test hết đập hết cho anh em xem để chứng minh em cái độ xanh chín của nó nhé thì ở đây thì tôi đã chuẩn bị sẵn hai bộ hột bầu cua đây là à, hai bộ hột tài xỉu thì đây là hai bộ hột bịp anh em nhé thì làm sao tôi để hai bộ hột bịp đây thì thứ nhất đây đây là một bộ hột bịp hít này và đây là bộ hột bịp không hít này ừ. thì ở đây tôi sẽ để bộ hột bịp hít vào trước thì làm sao tôi để vào đây tôi test anh em thì đây là cái máy này có tác dụng là khi mình vào sân chơi thì mình không quan tâm là người ta sử dụng đồ bịp hay đồ thường đến sân chơi nếu trường hợp mà người ta đánh đồ bịp thì máy này sẽ thu được sóng của đồ bịp còn nếu trường hợp người ta đánh đồ thường thì máy sẽ phân tích được cái đồ thường phân tích cái, cái âm của nó để biết được ra tài ra xỉu nhé trước tiên tôi sẽ đánh cho anh em cho anh em xem khi vào sân chơi thì bật lên này bán đầu tiên anh em bỏ này không đánh này bán đầu tiên bỏ không đánh này đấy đây tôi để luôn cái nhịp rung cho anh em xem tài rung hai cái xỉu rung một cái để luôn đây thực tế luôn cho anh em xem luôn ừ, này em nghe và anh em đánh nha dùng hai cái này dùng hai cái thì chắc chắn 100 trăm nó sẽ là tài này anh em chưa xem cái thực tế của nó nha 12 điểm tài anh em nhé Đấy. Anh em xem thực tế của nó luôn dùng một cái anh em đánh xỉu à ok cho anh em test tiếp cho anh em nữa này dùng hai cái anh em đánh tài này ok anh em 13 điểm này tắt nó đi này đấy cất nó đi đấy, cất bộ hột bịp đi đây còn đây là một bộ hột bịp nữa này để chứng minh anh em sao là khi mình vào sân chơi cả người ta sử dụng đồ bịp nào thì máy này vẫn có thể bắt được nhé à, cách chơi nếu trường hợp mình đang vào sân chơi đang đánh mình được nhiều quá rồi người ta đổ hột mình tắt nó đi đấy xong em bật nó lên nhé mình tắt nó đi mình bật nó lên ván đầu tiên này không đánh này đấy không đánh đấy, mình bỏ ván đầu tiên để nó thu âm thu sóng của những đồ bịp đấy để xuống cho anh em xem là xem có chuẩn xác không nhé tiếp tục anh em xem nhé dùng một cái này anh xỉu rồi dùng hai cái anh tài này xỉu này 9 điểm xỉu ok cho anh em tiếp tục này dùng hai cái anh tài này ok chưa anh em rất là chuẩn xác anh em tôi tắt đi này đây là trường hợp người ta sử dụng đồ bịp đúng không máy đều báo cho anh em biết chuẩn xác đúng không cái nhịp rung nó thực tế luôn thì nếu người ta đánh đồ thường làm sao thì đây là hoàn toàn những hột tài xỉu hột thường tôi sóc lên này tôi sẽ lấy ngẫu nhiên vài hột tài xỉu anh em nhé lấy ngẫu nhiên vài hột tài xỉu luôn thử luôn nam châm anh em này không hề ít này đây ba hột bằng nhau luôn kích cỡ bằng nhau luôn à đây hột này kích cỡ to hơn đây ba hột này đây cho hẳn hẳn ba hột nó to to hơn anh em nhìn nó dễ này đây thử luôn nam châm không ấy hột hoàn toàn bình thường anh em nhé thì tí tôi quay video xong anh em chẻ luôn hột cho anh em xem luôn chẻ luôn cái đĩa chẻ luôn cái nắp cho anh em xem luôn thì nó chơi nó bắt làm sao thì đây tôi bỏ tạm này này thì à, khi anh em chơi nếu trường hợp đồ bịt thì nó sẽ phân âm cho anh biết được là đồ bịt còn nếu đồ trường hợp mà nó là đồ thường thì trực tiếp nó thu cái âm của cái, cái âm nữa của cái hồ tài xỉu thì nó rơi xuống cái tiếp xúc trong cái đĩa này nó sẽ phân ra cho cái âm ra cho biết ra tài ra xỉu đến đây này đây từ từ tôi tắt đi nha trực bật nha này thả luôn nước muối anh em xem này nổi hết này hoàn toàn bình thường đúng không anh em đấy ok luôn chứng minh em cái sự xanh chín của nó luôn đấy nâu này ừ, nâu kỹ thì anh em nhé ừ, hoàn toàn là bình thường hột là hoàn toàn 100 trăm xanh chín bình thường anh em ạ ừ. đây xoay luôn đèn anh em này này nước nó hơi ướt nha, đấy nâu đi đây xoay luôn đèn này xanh chín luôn này ok cho anh em này đấy mình đến sân chơi mình chỉ mang duy nhất một cái máy tx 30 này vào sân chơi ấy. cam kết với anh em là anh em sẽ là người thắng cuộc đơn giản vậy thôi anh em nhớ nhé tài dùng một cái dài xỉu dùng một cái ngắn trường hợp ấy anh em nhớ là trường hợp nếu người ta sử dụng đồ bịp máy sẽ báo cho anh em biết chuẩn xác 100 trăm còn nếu người ta sử dụng đồ thường hột tài xỉu trợ 5 năm thì máy sẽ báo cho anh em biết chuẩn xác 80 90 phần trăm anh em nhé anh em nhớ là tài dùng một cái dài thì anh em đánh tài xỉu dùng một cái ngắn anh em đánh xỉu của trường hợp dùng hai ba cái hoặc là không dùng thì ván đây anh em có thể bỏ này anh em nhớ khi mà vào sân chơi ván đầu tiên bắn nó lên mình không quan tâm người ta sử dụng đồ bịp đồ thường nếu đồ bịp nó sẽ bắt báo dung cho mình biết còn đồ thường nó sẽ phân âm cho mình biết ván này bỏ ván đầu tiên anh em bỏ nhé Đó này ván này là 10 điểm xỉu ai đây tôi sẽ để ở đây này cho em nghe xem nó có giống cái nhịp rung ở đây không nhé đây thực tế luôn tôi sóc ở đây cho anh em nghe nhịp rung luôn nhé thực tế luôn Đấy, 5 năm cho anh em xem luôn nhé dùng một cái ngắn này 100 năm xỉu này anh em chưa 8 điểm xỉu ok cho anh em tiếp tục này thực tế luôn để đây sóc luôn anh em xem luôn một cái ngắn tiếp này chắc chắn 100 năm xỉu này ok anh em 8 điểm xỉu ok cho anh em Đấy, rất là chuẩn xác luôn anh em trường hợp là nó phần này hiện tượng là hiện tượng loạn âm loạn âm thì phần này anh em có thể bỏ anh em dùng hai ba cái anh em có thể bỏ đây anh em nhé phần này bỏ này không đánh này đấy xỉu nhá 10 điểm xỉu nhá ván đấy tôi bỏ không đánh anh em nhé anh em nhìn này ván này dùng một cái dài liên tiếp này chắc chắn 100 trăm tài này ok anh em 14 điểm tài rất chuẩn xác luôn nha tiếp tục này dùng một cái tài này Đấy, dài dùng một cái dài thì anh tài nha một cái ngắn anh xỉu nhá tài này ok nha 14 điểm tiếp tục tài anh em một tiếng nữa này một cái ngắn này đánh xỉu này anh em chưa rất là chuẩn xác đúng không anh em chuẩn xác này gần như tuyệt đối luôn nói chung là 80 90 phần trăm đấy nếu trường hợp nó dùng hai ba cái hoặc là không dùng thì anh em bỏ không đánh vào đấy còn trường hợp nó dùng một cái dài đánh tài dùng một ngắn đánh xỉu rất là ok đúng không anh em tôi tắt cái máy rung của tài xỉu đi nhá đấy thì à, đây là tôi đã test qua anh em về bộ đồ chơi tài xỉu tí xong đập luôn những đồ ra cho anh em xem còn giờ đây tôi sẽ test cho anh em về đồ chơi bầu cua đấy tôi sẽ để tạm này ra đây bầu cua thì đây tôi đã chuẩn bị sẵn một cái nắp và một cái đĩa bầu cua là hoàn toàn nắp đĩa là bình thường tí tôi test xong anh em tôi cũng đập luôn những ngày ra cho anh em xem luôn đây thanh nam châm này tôi thử luôn trước cho anh em xem nhé đây không phải nắp camera không phải nắp bịt thử nút nam châm này không hề ít này ok nha anh em đấy đĩa này ok nha hoàn toàn bình thường đúng anh em thì đây tôi đã chuẩn bị sẵn hai bộ hột bầu cua đây là hai bộ bịp anh em nhé còn đây là mấy hột bầu cua hột xanh chín hột chợ bình thường đây là bộ hột bịp thì làm sao tôi để hột bịp đây thì anh em sẽ theo dõi này vì vào sân chơi thì mình cũng không quan tâm không cần biết là người ta sử dụng đồ bịp và đồ thường nếu người ta sử dụng đồ bịp máy sẽ bắt cho mình biết còn nếu sử dụng đồ thường thì máy cũng sẽ có thể cách bắt cho mình biết thì tôi sẽ test luôn anh em về đồ bịp trước bật máy lên này. hướng dẫn anh em sử dụng nhưng bật máy lên khoảng cách bắt xa 10 mét đổ lại đây tôi quay video cho anh em thì tôi để đây cho anh em xem của mình bình thường mình vào sân chơi mình đút trong người là ok anh em nhé đây ván đầu tiên anh em bỏ anh em không đánh mở này gian bầu con uh, ờ, nai con cá này đấy tôi sắp tôi sẽ đánh luôn cho anh em xem để chứng minh anh em cái độ chuẩn xác của nó nhé con này tôi đánh con gà này mở này anh em chưa hai gà một cá rất là chuẩn xác luôn anh em tiếp tục này con này 100 trăm nó đánh con bầu này mở này anh em chưa có bầu có tôm có gà luôn anh em tiếp tục này con này tôi đánh con nai này mở này ok cho em hai nai một tôm rất là chuẩn xác luôn em tôi bỏ đây tiếp tục này khi mình đang chơi mà mình được nhiều quá là người ta đổi hột mình tắt nó đi bật lên đây này bật lại này bật lại này ván đầu tiên anh em bỏ không nhé Đấy, đây là cũng là một bộ hột bịp anh em nhé đây là bộ hột bịp xem máy cũng bắt được không nhé ừ. giờ tôi bắt đầu tôi đánh này con này giam tôm này mở này anh em chưa có tôm có cá có cua Đấy, chuẩn xác chưa tiếp tục này và vâng, này tôi đánh cua này anh em chưa rất là chuẩn xác luôn tắt máy nhá đấy đây là trường hợp vừa vừa tôi đã test cho anh em hai bộ bịp như trường hợp đồ thường thì đánh như nào làm sao mình thắng được thì đây tôi sẽ để hết bộ thường đây tôi sóc ngẫu nhiên lên tôi sẽ chọn ba hột bầu cua đấy ba hột bầu cua thử luôn nam châm này không hề ít này cách chơi đấy thì khi em lấy cái sản phẩm của tôi thì đây anh em có thể lấy thì kèm thêm cái sáp cảm ứng điện từ không tan thì đây cái sáp điện từ cảm ứng không tan thì nó báo trực tiếp thu sóng qua máy BC 20 này đây máy phân âm BC 20 này để, để cho mình biết được đây tôi mở cho anh em xem này đấy, anh em nhìn thấy có cái sáp đây tôi tắt đi rồi nhé đây có sáp này đấy tôi sẽ chạm tay vào cái sáp này anh em nhìn này hoàn toàn không để lại dấu tích gì đâu rồi tôi sẽ nắp nó lại đấy sân chơi mình chạm tay một mặt của một bầu cua rồi một mặt nó sẽ báo dung sáu mặt sáu nhịp dung khác nhau để mình biết rồi đây còn nhiều anh em bảo thắc mắc không hiểu nó dung như nào thì đây tôi sẽ để luôn đây cho anh em xem luôn này cái bảng nhịp dung của nó này bầu dung một ngắn cua không dung nai hai ngắn tôm hai dài cá ba ngắn gà ba dài ván đầu tiên nhé anh em nhé bật nó lên đấy ván đầu tiên tôi phải bỏ không đánh này bỏ không đánh này mở anh em xem này đấy cá cua bầu để đây nhé Đấy, để đây để nó nghe nó dùng thực tế cho anh em xem luôn xem liệu có chuẩn xác như ở ờ, cái bảng vị cái bảng nó báo dung cho anh em biết nhé ừ. khi em lấy sản phẩm tôi có cái giấy hướng dẫn sử dụng hết cho anh em rồi rất là đơn giản rất là dễ chơi luôn anh em nghe chưa ba cái dung cụ thể ba dung ngắn con này đánh cá này em xem kỹ là có giống nhá à, cá này ok anh em có cá có tôm có nai đúng không rất là chuẩn xác đúng không anh em tiếp tục này trọng nó rung để rung thực tế cho anh em nghe luôn đấy tai nghe mắt nhìn thấy luôn đấy rất là chuẩn xác luôn ván này máy này không rung này không rung chắc chắn sẽ có cua này mở này anh em nhìn có cua có tôm có cá rất là chuẩn xác luôn anh em tiếp tục này dung một cái dung ngắn này chắc chắn anh bầu này mở này anh em chưa hai bầu một tôm rất là chuẩn xác luôn anh em tiếp tục này anh em nghe chưa hai cái dung dài này hai cái dung dài này chắc chắn 100 trăm đánh tôm này mở anh em xem này thực tế luôn ok cho em tiếp tục test cho em một tiếng cuối cùng nhé đấy rất là chuẩn xác luôn thực tế luôn để rung đây cho anh em nghe anh em xem luôn rất là thực tế rất là chuẩn xác luôn ván này máy không rung này chắc chắn 100 trăm đánh cua này đấy mở này anh em nhìn này rất là ok đúng không anh em thì đây tôi sẽ thực tế luôn anh em xem luôn thực tế luôn nhé giờ à, anh em nhìn này đây tôi để luôn cái dung này tôi để thả xuống này anh em xem dung này nhìn này tôi thả nhé cho anh em xem nhé này anh em thấy chưa dung một ngắn thôi anh em một ngắn là ra bầu này anh em chưa đây giờ nhé tôi sẽ để luôn tôi thả vào tôi để luôn cái cái hột này đấy xem nó báo nó có chuẩn nhá đây anh em nhìn này tôi để sát máy quay anh em nghe xem có ok không nhé đây anh em nhìn này tôi để đây là để cho anh em xem này đây anh em nghe chưa Đấy, rất là êm luôn anh em anh em nghe chưa hai cái rung dài này nhưng máy tôi dám khẳng định tôi để sát máy quay anh em cũng không thể nghe gì luôn vì máy nghe rất là êm thiết kế rất là nhỏ gọn anh em nhé đấy hai cái rung dài chắc chắn tôm anh em nhìn chưa rất là ok luôn anh em đấy thì anh em cần quan tâm tư vấn về cái bộ đồ chơi cái sản phẩm cao cấp mới nhất này của chúng tôi thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại đây tôi tắt đi số điện thoại hiển thị màn hình 093 59 54 anh em nhé thì đây vừa như đã hứa với anh em sau khi test xong đấy đây để lũi ra cho anh em để lũi đây tôi sẽ đặt luôn những cái đồ này ra cho anh em xem luôn này đặt luôn này đấy, đặt luôn này đấy, đặt luôn đấy, luôn anh em này hoàn toàn nắp là bình thường này hoàn toàn bình thường anh em nhé nắp bình thường đúng không để hột thường vừa bắn ra đây đúng không để đây này đĩa này đĩa hoàn toàn bình thường anh em này nắp đĩa là hoàn toàn bình thường này hột này bóc luôn ra cho em xem này xé luôn này hoàn toàn 100 trăm bình thường này đấy anh em nhé tôi sẽ xé luôn cho anh em xem hoàn toàn 100 trăm bình thường luôn ok cho anh em đấy để chứng minh anh em cái sự xanh chín của nó đây tôi test cho anh em hoàn toàn đồ chợ các thứ luôn đấy máy này vẫn có khả năng đánh được cho anh em à, giúp anh em biết trước cái cỏ chơi này tài xỉu này nắp này trẻ luôn này nắp hoàn toàn bình thường nắp năm hoàn toàn bình thường này anh em nhìn này không có cái gì luôn này ok chưa đấy à trẻ hộp ra này hoàn toàn không có gì luôn này hoàn toàn không có gì luôn này anh em nhìn này đấy hoàn toàn bình thường anh em nhé ok cho em đĩa này đấy hoàn toàn không có gì luôn anh em chưa đây là tại sao tôi đặt ra cho anh em như này là chứng minh anh em thấy là tôi quay cho anh em là hoàn toàn không có bất cứ một cái thiết bị bịp nào cả hoàn toàn những đồ chợ đồ xanh chín mà cái máy này nếu anh em là chơi tài xỉu thì anh em chỉ cần ano tôi máy phân âm TX30 và nếu anh em chơi bầu cua máy phân âm BC20 để cho anh em chơi